phải luôn vizinha cơn mưa cay gạt nước xua đi nỗi nhớ em xuống núi nắng về rực rỡ cay nhành cây gạt mối riêng tư đời mình là một khúc trời bình khê trong xanh bát ngát lưu luyến một chiều bác đến thăm cha chia sẻ ngọn lành gái ba cao lung linh để giữ bên ấy hoa cao bên